Chào anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB. Quân vị bát đĩa là xanh chín Thì anh em dùng cách nào để anh em biết được bên trong là chẵn hay lẻ Anh em cùng theo dõi clip của Tấn nhé Rất nhiều anh em đang đi chơi sóc đĩa Đang à, là tay cái Đang đi sóc cái mà thua tha Không luồn được quân vị vào Mà không biết phải làm sao Thì trong clip này Tấn có một cái giải pháp để hỗ trợ cho tất cả anh em Đang đi sóc cái Mà không biết được à, bên trong là chẵn hay lẻ và cũng không có khả năng giữ chẵn giữ lẻ theo ý muốn không có thể khả năng điều khiển quân vị theo ý muốn của anh em thì anh em nên xem clip này ở ờ, clip này Tấn sẽ chia sẻ cho anh em về cách anh em có thể giữ được quân vị theo ý muốn giữ chẵn giữ lẻ theo ý muốn và anh em có thể là biết được bên trong là chẵn hay lẻ để anh em có thể là thừa thiếu bán chẵn bán lẻ đó thì uh, trước tiên uh, Tấn cũng xin giới thiệu qua Tuấn Phạm CBB là một trong những người thợ chuyên về bộ môn à, sóc cái tức là nếu mà anh em nào có đam mê về cái bộ môn à, sóc cái ví dụ như đánh tiện trên không ấy, thì à, có thể vào kênh của Tấn Tấn đã làm một vài video hướng dẫn và chia sẻ cho anh em hoàn toàn là miễn phí à, đây đây là một bộ quân vị hoàn toàn là xanh chín bát đĩa là xanh chín thì trên tay của Tấn đang đeo một cái nhẫn cái này, cái này được gọi là nhẫn sóc nhạc nhẫn sóc nhạc thì nó chia làm ba bốn loại ba bốn loại này nó sẽ theo thời gian ví dụ như là cái nhẫn tròn là cái nhẫn đời mới thì nó được sản xuất và nó mới ra còn như cái nhẫn đá như cái nhẫn đá kia nhá này như cái nhẫn đá này thì nó sản xuất nó cũng được một thời gian trước nó ra trước nhẫn tròn cho nên là đấy cái đây là cái nhẫn đá này nhẫn mặt đá bây giờ Tấn sẽ đi biểu diễn cho anh em xem cái nhẫn ờ, tròn này nhẫn hay người ta còn gọi là nhẫn cưới đấy nó có tác dụng như thế nào đây đang là chẵn nếu mà dân làng ở chỗ anh em mà đang là chẵn người ta đánh lẻ nhiều thì anh em sẽ giữ lại ở chẵn ví dụ như là chẵn này bây giờ mình sẽ giữ chẵn cân tay ngay bát sóc này đấy sóc như này cân tay ngay bát sóc sóc dài sóc dài chẵn thừa chính xác cho anh em tứ tử còn nguyên này tứ tử còn nguyên đó thì cái nhẫn này nó có tác dụng cho anh em là giữ cầu <clears throat> đây nguyên lý hoạt động của nó ra làm sao anh em chỉ cần cầm cái đĩa này lên chạm cái nhẫn này vào cái vành này chạm vào cái vành đĩa này sau đó anh em nghiêng đĩa để cho vị nó dồn về lòng anh em rung tay này đã anh em chạm đĩa quân vị nằm im âm của nhẫn thay cho tiếng quân vị đó anh em nhìn nhá sau đó thì là mình đánh bệt cầu đang là lẻ thì mình sẽ giữ lẻ đó đang là chẵn thì mình sẽ giữ chẵn à, đang là chẵn thì mình sẽ giữ chẵn quân vị hoàn toàn là không nhảy nguyên lý của nó là mình sẽ đánh nghiêng đĩa <coughs> nếu mà anh em nào cần cái bộ sản phẩm này anh em có thể là đặt hàng nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền hoặc là anh em có thể lên trực tiếp cơ sở của Tấn liên hệ qua số online trên màn hình cơ sở thì tại bến xe Mỹ Đình Hà Nội bến xe miền Đông Hồ Chí Minh anh em có thể lên trực tiếp hai cơ sở bên tấn thì chuyên cung cấp cho anh em tất cả những cái đồ chơi cờ bờ bịp hiện đại nhất hiện nay à, nếu mà anh em không muốn đeo một cái nhẫn anh em có thể dùng cái máy sóc nhạc đây là một cái máy sóc nhạc anh em không cần phải đeo nhẫn anh em đeo cái máy sóc nhạc này vào trong uh, ống chân hay là ống tay anh em sóc thì nó sẽ phát ra một âm thanh đã được ghi sẵn thay cho tiếng quân vị đó ờ, nếu mà anh em cảm thấy video của Tuấn ok thì có thể đăng ký kênh theo dõi nhiều cái clip Tuấn sẽ chia sẻ tới anh em những cái đồ chơi sóc đĩa bịp công nghệ mới nhất hiện nay Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em